chào quý vị và các bạn đã đến máy đến với điện máy Cường Linh. Vâng, à, theo nhu cầu à, gần đây thì à, khách hàng có nhu cầu muốn à, mua những máy cắt đít ốc loại lớn, loại nhỏ. Đấy. Thì à, hôm nay điện máy Cường Linh chúng tôi mang đến chúng các bạn à, sản phẩm máy cắt đít ốc nhỏ. Đấy. Hình thức bên ngoài của máy rất là khá là đẹp, nhỏ gọn gồm những phần cơ bản như là cái phếu này cái phếu để bỏ ốc vào này phần này là phần các ờ, bánh răng và trục được che đậy như này để ờ, trong quá trình mình sử dụng ờ, không bị rò rỉ hay là nước vào gì phần sau này là phần điện này được chúng tôi bỏ một lớp băng dính này để cách ly nước chống nước vào hư hỏng máy ở ờ, đây đây là phần à, lồng cắt của nó và cái lưới dao cắt ốc cắt đít này đấy con máy này là máy mini một lần nó cắt được một cân một kg ốc tươi khoảng tầm à, hai ba phút là xong một mẻ đấy máy khá nhỏ gọn dao được một làm một lớp dày này Đấy, để đảm bảo uh, chất lượng trong quá trình mình sử dụng ấy để uh, tuổi thọ nó lâu dài Đấy. thì uh, máy được uh, tính toán rất là kỹ nhá khi uh, cái cái lưới dao quay đến đây nó sẽ sát với cái lồng để khi uh, các uh, uh, đít của con ốc ấy nó lọt vào các cái bộng này cái lỗ này đấy thì lưới dao đi qua nó sẽ chặt đứt cái cái đít ốc đấy, đấy nguyên lý hoạt động của máy thì khá đơn giản như thế thôi vâng Đấy. thì uh, theo như khách hàng uh, bên uh, chúng tôi uh, phản ánh lại thì uh, những uh, cái lồng cắt 7 ly này, nó thuộc dạng trung bình đấy nó dễ sử dụng nó có thể uh, cắt được loại ốc lớn mà ốc nhỏ nó cũng cắt được đấy chứ không phải như uh, các loại như uh, là lồng 5 ly 6 ly thì nó chỉ cắt ở ốc nhỏ thôi thì cái ốc lớn thì nó này không cắt được hoặc là những ờ, những lỗ như 8 ờ, ly 9 ly thì những ốc to cắt được những ốc nhỏ nó thì cắt sâu quá đấy nó không đẹp con ốc sản phẩm thì được ờ, do trung tâm điện máy Cường Linh phân phối địa chỉ tôi là 923 Giải Phóng quận Hoàng Mai Hà Nội đấy theo website như là www.điện máy cường linh.com máy khá nhỏ gọn cho dùng cho các ờ, quán ốc nhỏ gia đình đấy sau đây ờ, tôi sẽ cắm máy thử cho các bạn xem nhé em mở cái lồng này êm trong quá trình dùng mình chỉ mình chỉ có việc là rửa ốc rồi à, bỏ vào phếu này thì à, cái con ốc sẽ được đem vào cái lồng đấy thì à, máy sẽ chạy thì lồng sẽ quay các đít ốc sẽ lọt vào các cái lỗ này rồi à, lưỡi dao đi qua nó sẽ chém đứt cái đít ốc đấy đấy cái lồng này được à, đục những lỗ rất là đều để mang lại năng suất cao trong quá trình sử dụng đấy đấy được tính toán rất là kỹ nhá đây cái lưới dao nó vừa vừa đến cái lồng là vừa sát với cái lỗ này luôn đấy để trong quá trình à, lồng nó quay thì các đi đông nó lọt vào cái lỗ này lưới dao đi qua nó sẽ chém đứt luôn đấy lưới dao này được làm rất là bền thép chống dỉ nếu mà trong thời gian mình sử dụng lâu dài thì muốn uh, tuổi thọ nó cao hơn thì mình có thể tháo tháo những con vít này để đem lấy dao này ra đi mài mài qua một chút là được đấy máy sử dụng điện gia đình 220V tất cả sản phẩm được bảo hành 12 tháng nhé thì, à, quý vị có nhu cầu muốn mua máy cắt đít ốc loại to loại lớn loại nhỏ thì à, vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh địa chỉ 923 923 Giải phóng Hoàng Mai Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi dưới góc màn hình 0339 039 968 các bạn có thể đăng nhập vào vào website chúng ta để dưới phần mô tả để biết thêm các ờ, thông tin các sản phẩm và các ờ, chế độ bảo hành hay là trên các ờ, chương trình khuyến mãi cảm ơn tất cả quý vị đã xem video của chúng tôi nhấn nút đăng ký kênh để xem những video tiếp theo cảm ơn quý vị